cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2 giờ di chuyển qua cao tốc, 20 phút tới sân bay quốc tế Phan Thiết. Novago Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe sẽ là điểm đến hàng đầu châu Á. Quy mô 1.000 hecta với 7 km bờ biển xanh cát trắng nắng vàng, Novago Phan Thiết đem đến những trải nghiệm siêu ấn tượng. Sẵn sàng chào đón 100.000 lượt khách mỗi ngày với hơn 200 tiện ích cùng các hoạt động thể thao giải trí biển náo nhiệt tại cụm công viên biển, công viên nước, công viên giải trí, hòa nhịp cùng chuỗi các chương trình nghệ thuật, lễ hội, cuộc thi sắc đẹp siêu rực rỡ, ngập tràn năng lượng cùng các giải đấu quốc tế, giải tennis ATP 250 điểm, giải golf PGA hàng đầu thế giới. Tâm điểm đầu tư siêu an toàn với dòng second home biển độc đáo, dòng golf villa siêu đẳng cấp. Chỉ có tại Nova World Phan Thiết, siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe, được phát triển bởi tập đoàn Novaland Novaland cho cuộc sống bừng sáng